tạ là tạ ừ. yeah, bên ta tặng cho anh em đấy trời ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa giúp với bạn hiền ơi giúp với bạn hiền ơi giúp với bạn hiền thôi. bên ta tặng tặng cho anh em cái gì ngày của em với ngày gì anh Vậy là làm được hay không đây nè còn em ks beta của anh em được ba củ đồ mẹ đòn rồi đòn tê nó chơi giận ấy chỉ có anh đó thôi rồi cua lắm ôi ôi cái gì đây cái gì đây ôi thằng cô này chỉ hiểu điều magia chết ôi nếu ra thì magia này là nếu từ từ từ từ hơi lá rồi nhớ là nha từ nha cái quầy game cái quầy mày không hết được đâu con trai làm đẹp mày tôi chắc cái đầu nó liền để Masia nó liền ừ. hôm nay anh em lên uh, lên máu nha lên quỷ lửa đồ đừng quỷ lửa trước đó nha tí tí rồi ba mươi đồng cái gì là cô này ờ, chơi game chơi game vậy không cô này cay cú nhau à ôi mém rồi mém rồi mém rồi ông sao con lấy hai rưỡi hai không rồi hai không rồi hai không rồi đức cáp ngày mùng hai tháng tháng ờ, tháng tư ngày mùng hai đúng rồi lạ bạn ờ, nè bạch cái đầu bạch không được nha anh em ơi cho anh cho bạn hiền pha một tí cho bạn hiền pha một tí tí thôi farm tí thôi farm tí thôi mà đi, đi, cho bạn hiền pha một tí không được à 30 <laughs> mạng 10 củ không ăn à trời đừng có đòn anh hiếu đừng có thấy anh hiếu ham mà đòn anh hiếu không có ham đâu tức là có thì có mà không có thì thôi yeah, dạ, điều không ham đâu đừng có mà đòn đừng có mà đòn qua qua kêu 200 k cạn cạn cạn dạ, kèo ok kèo nào thơ với có kèo là thơm thôi kèo của ông ờ, kia 3 mét thì tặng cho ba rồi mình thích uống coca lắm hôm nay mà tí nữa là khỏe lắm anh em nha quyền với KDA 111 trăm đô á thôi vậy thôi thôi em cũng ờ, dám nhận kèo này rồi ok chịu dạ rồi anh em lúa dạ rồi lúa lúa về lúa về lúa về lúa về à đó mình mà có ưu tiêu ấy tội lộn mình mà có tầm nhìn thì mega mình đỡ về mid hơn chút mất e nè mất e thì nhưng mà ra ra hết ưu tiêu nha anh. giết được giết được nó mất e là giết được game kiếp đi mà gì à giữ lính giữ lính giữ lính giữ lính ok ok chưa xong chưa lĩnh lên rồi à, ok luôn quá đẹp cũng nhìn con ra ren thế này thôi chứ hơi bị lực bị lực cảnh quan nó mà đã lên cao nó kiểu như đầu đầu game nó khó hơi khó găng nhưng mà tầm giữa game nó khỏe lắm nó trâu lắm cả ai được hồi nãy em phải hướng với ai nhờ có phải hướng anh ba vãi nồi ông này mẹ đâu ra nhở sinh ra đâu ta tôi thấy chiều dài này rồi tôi chết hả đây nó là chiều gái giờ chắc kẹo quá ông ơi ông ơi về giáp luôn đánh ông rồi đánh ông rồi tan rồi trong rồi đập trong rồi nè trong rồi nè ông ơi mình mình mình mình chiêm vì đam mê mà anh em những kẹo gì đâu vì vãi nồi chết rồi thôi vậy cũng chán rồi ông này chơi chắc như Optimus vậy ta như được đâu như được đâu bò bò bò bò bò mẹ mình về nhưng mà nó cho mình về không mình không biết ôi đứng lại đùa khó thế Máy này mình làm hoài mà anh em Anh em sao, chuyên sao, mình, sao? mình là anh em biết rồi chứ vậy Máy này làm hoài mà Khỏe lắm á nha, khỏe lắm á nha Tí uh, mình đóng một cái uh, giáp uh, để xem Ờ, V nào, V nào Sakon này Sakon được à không, chắc là không, chắc là đóng uh, đóng giày ninja ấy nhỉ hơi non anh em à hai bên gơ còn đánh không á giày ninja là khỏe lắm rơi vô với cơm mà ăn rơi vô với cơm hôm kia chờ hôm kia mình đánh à hello ông ăn cơm chưa sáng tôi ăn không à ui đâu ti ơi đâu ti ơi đúng rồi kinh chưa kinh chưa kinh chưa kinh chưa ra hơi non anh em à hơi non em asia đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè vui vẻ nha ok ok anh em bình bình luận nhiệt tình vui mà nhưng mà lâu lâu mình ghép không được thôi Ủa đâu rồi đâu rồi đâu, ờ. đâu rồi ui thế thì ai mà chỉ được sao sao sao là ai đứng lại đứng lại đứng lại Thôi đứng lại đi mà Thôi Thôi đứng lại Đùa Chơi dữ không Đứng lại đứng lại đứng lại đứng đứng, đứng lại đứng, đứng, đứng, đứng lại đi mà Đùa à, Cái ông về này Quy lên farm đi Quy lên farm các phát này cho vui Đã được ăn nếu có gì tí vô cơm bá nè em Kêu quăng vô anh lấy quăng ra Ok ok Nói bên ta luôn đi Tí ờ, chắc lên cái giày gì ta Nhưng mà lên giày giáp thì khỏe Giày giáp thì mấy ông kia không giết mình được Giày giáp đi anh, AB nó yếu xìu à Ờ, AB nó yếu xìu Đang tính cái giày giáp này Tích kiểu thân đại một ngày em đứt donate 10 lần 1k là có 10k giàu rồi à? trăm ngày là có 100 k rồi ờ trăm ngày trăm k đức á đức đây ờ. ê nó tiền mình quá chơi em nó tiền mình quá cho em đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè biết ngay mà biết ngay mà đúng rồi ông ôi tập tạ tập tạ lên rồi rồi Ôi rồi ơi, cậu thấy Singa đóng vai chim mồi không? Cho xem nó không được nét á Coi chừng có thể do mạng mình á, do bạn mà không ấy ông ơi Tại mình chỉ lên một con đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Slow không, slow không, slow Ôi giời, win, win luôn anh em nếu nó biến giết sớm mà đâu chết đâu má sao đau rồi sắp đau đánh liên minh được nhiêu năm rồi á bảy tám năm rồi mà anh chơi bóng cũng quen ấy nè em chứ không phải là gì đừng lại, đừng lại, mẹ đừng phạt liền mafia liền demacia là công lý à công lý liền đi luôn còn quyền ơi win win này win này đây em đang vô em đang vô em đang vô cố lên cố lên cố lên đây xin ra bên đây xin ra bên đây làm luôn đâu rồi đâu rồi rồi xin ra giờ ra đây nè đây nè nghe thôi em thôi cứ cứ giữ rơ đi cứ giữ rơ đi anh hút đam rồi rồi xong ờ. nãy giờ em có gờ anh chứ đâu rồi rồi ăn treo luôn cũng được anh không sao hết hả thằng kia đâu bắn anh nè Bắn được đâu Nhà nhà nhà nhà nhanh cho nó ra Ôi rồi ông AD ông còn không ăn kìa Ông còn chưa ăn kìa Chỉ đạt quá